choo choo. gian bây giờ tìm đâu bạn hữu tâm giao bon chen với bao gian dối vui dập nhau cũng vì lợi danh nghèo người đời khinh chê